xào với cháo thôi Hả rau nữa hả Ừ rau chấm với cháo ngon lắm Có miếng cháo nào không ông Khang Rau chấm với cháo lạc lắm Riết teo luôn ông Khang Đó teo liền luôn rồi nè Chào luôn Ủa sao không nhảy vô chổng ngồi rồi mới nói chuyện ngoài mà Mày than riết tao phải chui vô đây ngồi nói chuyện với mày luôn nè Thôi ông chui ra ngoài đi ở trỏng sao tôi táp được không Chui ra ngoài đi chui ra ngoài đi Rồi chui ra rồi nè Ừ tôi cũng bự lại rồi nè Đói bụng dữ chưa Đói lạc lối quề luôn á Cái gì lối quề Lối về nói nói chuyện ngọng luôn hả mày Mà sao dạo này ông làm biến dữ vậy ông Khang Ừ tao hơi chán chán sao Buồn nữa Có chuyện gì kể cho Lu nghe coi Lu giải quyết cho Thì Thiệt không? Dốc chó luôn á, Lu không bao giờ biết nói xạo. Thiệt không? Hơi thiệt. Gì hơi thiệt? Có thiệt không? Ha không, ờ thiệt, thiệt, thiệt. Thời gian thôi để tao nói chuyện với Lú. Lú nghe ba. Lại tâm sự với ba xíu Lú. Con tên Lú quê dùng Lú không có cái lù gì tâm sự với ba hết đâu. Ba kiếm bằng Lú tao tâm sự ấy. Kiếm con chi? Nói chuyện với Lú mệt lắm. Mày mới đâu về vậy? Ủa sao biết con mới đâu về? Mắt mày bên trắng bên nâu kìa có chuyện gì à? Vậy mà cũng thấy nữa mới bị gái cho ăn bập tay á. biểu mày mê gái quá vậy, Mê mà còn dây lộ liễu nữa. Tại dây kính lắm à. Thôi thôi thôi mày khỏi có biện minh ha. Gì gì? Con làm gì biện minh? Con đã làm làm gì ba biển minh Đi đâu thấy gái mày cũng liếm á Tao liếm tình nghĩa chứ bộ Tao cũng từng tình nghĩa giống mày nè Hang mắt tao nâu tới giờ chưa hết nữa Ghê vậy Lý Tại con hay lý sự với gái á Hay cãi tụi nó đó Biết nâu mắt Tao nuôi tụi bay riết thiệt Tao muốn bỏ nhà đi hết sức vậy đó Thằng mê gái đứa mê trai Thằng tham ăn đứa hóc uống Ủa vậy còn ba thì sao Tao thì có đủ nhưng mà tao biết làm ruộng cày bừa Ủa vậy chứ tụi tôi cũng sủa mỗi ngày chứ bộ Sáng sủa chiều sủa tối sủa Ghiền ông ơi Ghiền Phải chiên cái gì buồn kể nghe coi Tao nói không làm mà rồi có ăn chỉ quan gì luôn Ăn rau á Rau chấm với cháo Ăn riết nghe, nghe ngán luôn ông nội ơi